lasku, lasku. Anh mình chơi bài nó như thế nào thì ra. Quên em mày. Không lâu, thật lâu. Giờ nó mình lỡ là xe này, xe Giờ nó mình chơi bài nó, giờ nó mình chơi thì ra. Quên em mày đó. À? À? cái nhà quên nó Nó ai chơi à? chiến thể bé mà chiến thể bé ghé định vật hòa đây anh bà đấy biết về lên mẹ cái dòng á chém nó vào cái dòng bắn nó ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တရားလေးတက်လာအဲ့ကဲအကုန်လုံးဝါရေးကြည့်ပဲရအောင်ဟိုကခေါ်တာပြောင်းပါလားဘာကမပြောင်းတော့ဘူးလားဘာကစကင်းမပြောင်းတော့ဘူးလားဟာရငါငါပြင်ကုန်မဲ့ဘာလို့ပြတ်သွားလဲဘီယူပြပြင်တော့ဘီယူပြတယ်အဲ့တော့ပြင်ကုန်မဲ့ကားတဲ့ဩကားတဲ့စံပြီးသွားတယ်ပြင်ကုန်မဲ့ပြန်ထောင်းရအောင် notify notify တက်တူ notify အဲ့ဘုတ်တော့ကြောက်ပြလာတယ်ဟာမတော့ရအောင်တော့ d a n a l a z a n i l a z a n i l a z a n i Giro. Oh, challenge. Thế nó về. Dạ, Usain challenge gì? Tên kia tôi sẽ gọi t ô tên n à Ok và. Tên kia tôi sẽ gọi t ô tên. Ok, b y g i try m à try m à Let's go, let's go. Là. Hello, nó. p u l a đ ư p u l a đ ư là p u m ộ c h è nhau đi. မင်္ဂလာပါတော့ဒီဘက်မင်္ဂလာပါတော့ကျွန်တော်ရဲနဲ့ပြောတော့ဆက်ဆက်မင်္ဂလာကြတဲ့လေးပါနော်အားလုံးပဲကဲဆွဲမယ်နော်ကျွန်တော်အကျွန်တော် reaction လေးပြရရင်ချက်တော့နှိပ်ခဲ့ပြကြပါဦးနော်ခုကြည့်နေပြောအားလုံးပဲကျွန်တော် reaction အသေးလေးပြပြဝိုးလေးပြတော့ချက်ပဲနှိပ်ခဲ့လိုက်နော်အောက်မှာ comment နဲ့ပြမှာ reaction လေးရှိရနော်အသေးလေးနံပါတ်လေးနှိပ်အပိတ်ကြပါဦးကြည့်ပါတော့မရှက်ရင်လည်းကျွန်တော် comment နဲ့ချက်တော့ပြကြပါဦးခင်ဗျာကျွမ်းမဲထူးပါအောင်လေကျွဲထူးပါအောင်လေကျွဲထူးလာအောင်ဟာအားရထူးပါအောင်မတန်းပြလာရ Ông kìa, ông kìa, ông kìa, ông kìa, ông kìa. À, con đi à, chuyên té đi à, cha của bố. Chuyên té đi. Chuyên té là đi ra mình mèo kể để không. Tạm trái ăn kể Rồi, nè, mà bây giờ nè, mà con nó sang này, xe con nó sang này ạ. gì, giờ mà lêu, mà lêu, play, play, play, play. Sao phải Oh, I take it. 4개 와 우와 내라 뭐 우와 야 디바 야베 디바 야베 디바 세마라 세마라 세무 에 세마 세마 블라제 블라제 블라제 세네 세네 세라 뭐 나오 세네 나오 세네 고세 고세 고세 고세 나오 알아 알아 알아 자로 자로 哎呀，歐文嚟啊你！屌屌屌嘅！歐聯電話嚟講你啊，歐聯電視嚟講。打當然啦。完了完了完了完了完了！瓜皮，拿住下意大利！瓜皮，意大瓜，拿过来拿过来哇！你拿宝贝，你拿宝贝。 ဒီမှာတော့ရှိရဒီမှာတော့ရှိရဗျာ Marked a location. နိုင်ဒါပဲ Location. အဲ့ဒါဟိုဘကောင်မကြံဟိုဘကောင်မကြံဟာတော့တော့ဟာတော့တော့ဒါဟာတော့တော့ဒါတကောင်မကြံပါတကောင်မကြံလာတယ်လာတယ်ကဲကဲကဲကဲဟဲ့ကဲမကောက်ကဲကျွတ်မကောကဲက်ပါတကဲကဲပါကဲလေးစီဒါပြီးကိုပွိုက်ပြလိုက်ပြီအဲ့ကောင်တကောင်မကြံပါငါတကောင်တော့ဒါငါတကောင်တော့ဒါ Thank လက် you. စိတ်ရှိတာစိတ် Thank you. Thank you. တက်ပြီ Thank you. ဘုံဘုံဟာအကွက်မတူဘူးကျွတ်ကျွတ်မ 아, 쪼야 뭐 보다 에너미야. 알로 쪼야만이야. 아, 기영 네. 아, 기영 네. 뭐 깨로 뭐 깨로 깨로 미야. 로 쪼라. 깨라. 뭐. 너는 콜라 니코 미야 올라가. 아, 마이로. 아, 마이로. 야, 마이로. 야, 마이로. 야, 마이로. ကျန်နေတာကိုမင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနေတာမဟုတ်ဘူးကောင်လေးတင်လို့ကြံချတဲ့ကောင်လေးပဲကြံချတဲ့ကောင်လေးပဲဟိုတော့ဘွားသူဘွားသူတွေဟလားဘွားသူတွေဟလားဘွားသူတွေဘွားသူဝေးဒါတွေ့သူဝေးဒါတွေ့ကျဲဦးမယ်နော်တီးချောင်းတီးချောင်းတကောင်တော့ခေါ်ပြီးလိုက်တကောင်တော့ခေါ်ပြီးလိုက်ဒီဒီကားလေးမှာရှိပါရဲ့လာလာလာရှိတော့တော့မရှိတော့ရှိတော့တော့မရှိတော့ရှိတော့ဒီကောင်ကောင်းလိုက်ကြကောင်းလိုက်ကြ ơi, nếu nó bảo. Em là em. Em lấy em lấy shop bên shop bên shop bên shop bên lấy nhỏ rồi, máy tầm máy ra đấy mà, sao đâu người nhỏ. Shop bên shop bên shop bên. Dạ cũng là ngà kia này, ngà kia mới nhỏ là chỉ đôi kia đấy nhỏ. Ai ơi, flash flash flash này, flash này bay đi. Đây à, tao sao, tao sao, tao sao đi nhỏ. Nó lâu đâu. Dạ, nó lâu rồi sao nhỏ bay đi. Cho mặt cây nhà này. Chi đàn trái để nó. Chi đàn trái để nó. 나 막가야. Toma, toma, toma. Tira esa llave aquí. Eh, phun hàm ya, tụi nó sẽ ngay. Phải phải. Phải phải. Phải gì mà lại mà. Mà mấy ai phải gì mà lại quá anh đi cao này thì không mày đi sẽ lòng này chơi này đó bắt đầu let's go anh xia cũng là flat toa rồi thoát đầu dầu đi ngao chơi mà chơi chơi ngao anh cũng là bị thì là chơi có lóc xin là như là mình đồ à flat không nhờ không được gấp gì đâu không được gấp gì đi cô giờ mới cô bật chơi ê bộ anh bộ anh bộ là gấp gì ta lại à là cô qua cũng là cái cái nhà này là kia chỉ lúc မော်ဒီလေလားပဲပဲပဲပဲရစားလိုက်အာ Okay all အဲ့ဒါတမော်လီစားပြီတမော်လီစီရအောင်တမော်လီစီရအောင်တချို့ပါကွာဒီဆိုပါဗျာကဲဟာအေးပါလက်ရအောင်ငါတောက်ငါတောက်ငါတောက်မမေးရအေးဒီမရက်ဒီမရက်ဟောဒီကနေတောက်ပေါ်ပြန်ရဲတယောက်လုံးပြန်ရဲတယောက်လုံးဆိုင် I got supplies. I got supplies. တို့ပေါ်တို့ပေါ်ပြန်နေရတရားလားပေါ်ပြန်ဟောအေးပေါ်ပြန်အေးအာပြောတယ်ငါကတော့ပြောတယ်ပြောင်းလို့စကီးကိုပြောင်းကိုလူတွေကအဲ့လိုက်ပြောင်းလိုက်ဒီကောင်းမဲ့လာတကယ်သူစင်နော်အဲ့အဲ့အဲ့ပေါ်မှာရှိတယ်တော်အဲ့ဒီကတယောက်တော့ယူတာတယောက်သွားယူတာတယောက်သွားယူတာအဲ့တယောက်စီယူတာတယောက်စီယူတာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကြာနောက်လည်းကြည့်ဦး 那哎他妈的钢锥！哎哎，我这能有哪样？哎他妈的钢锥！塞迈布迈，塞呀，呀你别打我这么的，这么的，这么这么的，这么稳！哎，靠！我靠我，等我靠我，我这靠。 Normal, normal, normal, normal, normal. Pinay din, pinay din. Không có đi đâu bị, đi xin tâm. Đi xin tâm như này. Đi đi đi đi. Thằng đó kìa, nó ra để đi đâu vậy mà. Ờ, phải đi ra. Cho nó đi đâu này. Ờ, ba đi à. Tê tê tê tê tê tê. No, no, no, no, mà chỉ mình chỉ mình chỉ mình. Tắt là, tắt là, tắt là, tắt là. Neydi abi? Abi kaç olacağım ben? Kaç olacağım ben? Ya on on ben var. Neydi abi? Help. Ulan tamam. Aa, Lukman. Chạy lại, chạy lại, chạy lại, chạy lại, chạy lại. Ở Mỹ em mà sao? Ở Mỹ em mà sao? Ở Mỹ, ở Mỹ em à, vào. Cái cắt, cái gì nói, cái nó đặt cái gì nào về, cái nó em. Mình nó tôi, mình nó tôi, mình bắt đây là đấy, đây là đấy, đây là đấy. 雷达的，雷达的，雷达的，后面没。个，后面那个，后面那个，后面那个，后那个，后面那个，完了完了完了完了完了完了完了完了完了，那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面那个，后面 我讲你是少元忠，我来效命嘛。我讲你是少元忠，我来效命嘛。来广州啊，来平南的。我是南江的人啊。去哪里？去哪里？我到哪里去？哇！哎呀呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀！敌人追上喽！敌人追上喽！先你先你先我来，先你把我来逮了，要不先你把我，没变的，没狗的，没变的，没狗的，狗的，先你。 thứ thứ 有没有吃过？有没有吃过？有。tất cả mấy dòng cái, anh đế nhỉ anh đế nhỉ khu đấy tòa khu đang chỉ rồi watch out watch out chỉ vâng vâng anh đế nè một tay chỉ đi ra vẫn đâu vẫn đâu chỉ anh đế còn để đi làm gì này mình ngập vô ngập vô đi ngập vô đi phải ngập vô rồi cái này mình đi làm rồi đi, ra rồi thì ra rồi thì ra rồi nó nó nó mình này nó ငါဘူးငါဘူးငါဘူးရတယ်ရတယ်ရရငါဒီရှင်းမှာတကောင်ရရငါဒီရှင်းမှာတကောင်တော့လာဟော Watch out ဒီဘက်ကလည်းလမ်းညော်နေတယ်တော့ထားတယ်မတော့ထားတယ်မတက်လို့မရဘူးဖြစ်တာဘယ်လိုရအောင်ဒီချင်းငါတက်လိုက်ပါလေဘယ်တက်လိုက်ပါလေကွာခုနကတည်းကဒီဘက်နေရဒီဘက်တော့ဒီဘက်နေရဒီဘက်နေရတက်လိုက်ရအောင်ဒီဒီဒီထဲမှာအဲ့ဘက်ကကောင်ထဲမှာဒါညောအရှိရကောင်လေဒါညောကြီးတာဟိုကတိုက်ရကောင်ဒီရဲကွာကဲမင်းထက်တော့ကွာကဲဒီပဲကဲ39မိနစ် Sao làm em? Bộ bạc. Tao bảo là. Tao bảo là. Cái cái lu giả là ai tao bảo. Tống dân tống dân tống dân là mình này. Mẹ ú thế đi đấy nhổ. Mẹ ú thế đi. Đây à đây đây bắt lại bảo là. À, tống à, dân tống dân tống dân tống dân này. ငါဟိုကောင်ထပ်ပြည့်ဟဲ့လားဟိုကောင်ထပ်ပြည့်ဟဲ့လားဆဲတာရှော့ဟိုဒီကြီးလာမဲ့တယ်ကြားလေဟုတ်ပြပါလားပေါင်းစီတော့ငါပေါင်းလိုက်တာပေါင်းစီတော့ဆဲတာမဟုတ်ဘူးဒေးတိုက်တာဒီကောင်လေးပြင်းနေနေဘေးမသိဘူးဒီကောင်လေးခုတ်ပြီ GOAD ခုတ် GOAD ခုတ်ခွေးချက်ပေါက်ပေါက်လိုက်အော်တော့အပြစ်တာ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 ကောင်ရေမင်းရဘုံကကွာပြစ်စစ်စက်ကွာဘာဖြစ်နေတော့ကွာရရတယ်ရရတယ်ဟိုတော့လည်းငါတို့ပဲလိုတာကြာပေါင်းတော့တော့အောင်းမရတယ်ကွာတုံးလေးငါတုံးလေးငါတော့တာလေတိတာမင်းတုံးလေးတော့တာလေကောကော ဒီကောင်ဒီကောင်စီရအီရမယ်တော့ကေဒီစပွန်ကြီးဆိုအိုင်နွားလည်းငါလော့တာလေပြီးနောက်တစ်ကောင်နေနေတည်ဆိုတာဒီကောင်လားမသိကေဒီအိတ်တယ်ရှိုးတာရောက်ဘလက်ကေဒီအိတ်တယ်ရှိုးတာရောက်ဘလက်ကေဒီစက်တယ်ကေဒီအိတ်တယ်ကျန်ပဲကေဒီစပွန်89နဲ့6.58နဲ့6.89 6.58 8.36 6.37 KD 7ကျော်300 KD 8က300အဲလုံးဝဘုံလာရင်လုံးဝခွတ်တိတွေပဲလာ này nè. Dạ, Ok ok, bait cho nó đâu. Ok ok, bait cho nó.